rồi thì hôm nay cậu Phát Lộc xin gửi tới anh em về cái bộ môn cực kỳ hot cực kỳ mới của năm 2021 về những cái dòng chơi gọi là sóc dĩa à <clears throat> thì uh, sóc dĩa thì anh em cũng biết rồi à, một là anh em chơi thì anh em lòn vị hai là anh em lòn dĩa ba là anh em lòn chén đó thì bây giờ nó sẽ có những cái dòng chén mà không tan đó là anh em nhìn cái chén này cực kỳ đẹp đó chén anh em nhìn nè và có tem bảo hành cho anh em nha đây có tem bảo hành đó cực kỳ đẹp anh em nha anh em nhìn nè chén liền lạc rất là đẹp <coughs> thì à, cái chén à, camera đây gọi là chén sóc dĩa camera đó chuyên đánh về sóc dĩa anh em nha đó, anh em cứ lắc lên thì anh em chỉ cần bấm qua một cái khiển này cái khiển này để giúp anh em làm gì một bộ nó đi kèm nè máy tai nghe khiển như thế này thôi đây cái này là không tính đây một bộ nó là như thế này sạc đây là sạc từ anh em sạc từ cực kỳ dễ dễ luôn anh em chỉ cần cắm sạc và thả vào đây là nó sạc thôi và một cái máy à, màn hình đây là cái máy màn hình anh em nha chỉ cần anh em bấm một cái nút màu đỏ này là anh em xem thôi máy đây là máy màn hình nha cách xa cho anh em đây là những cái dòng máy đánh gần tầm 10 mét quay đầu còn những cái anh em thích đánh mà từ xa luôn á tầm à, à, một ngàn cây đổ lại <clears throat> một ngàn cây một ngàn km đổ lại á ví dụ như ở Bắc đánh vào Nam Nam đánh vào Bắc được á thì sẽ có một cái bộ phát cho anh em đó là giá nó sẽ đúng mà tiền nào của đó thôi anh em nha đó tiền nào là của đó thôi nhưng mà những cái này thì nó cũng rẻ hơn là những cái đồ mà đánh xa đây là những cái dòng máy đánh gần đó những cái chén đánh gần thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem là cái độ chuẩn xác và độ nét của cái camera chén là như thế nào đó thì à, mọi thắc mắc anh em xem nè nếu không hiểu à, không hiểu lắm và thắc mắc như thế nào á, thì anh em liên hệ trực tiếp nè 0898 543 11 kết bạn Zalo hoặc anh em gọi trực tiếp cho mình đó mình sẽ tư vấn cho anh em kỹ hơn còn bây giờ làm video á, thì nó sẽ có những cái sai sót hay là những ờ, cái mà anh em không hiểu được thì anh em ờ, nhớ mà liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc anh em xem kỹ video một chút cho mình nha rồi bây giờ mình sẽ test luôn cho anh em xem thì bây giờ nó sẽ là bốn ờ, bốn bốn đồng đen bốn đồng đen đúng không anh em đó bốn đồng đen này mình sẽ lắc này bây giờ cái sẽ lắc rồi mình thả xuống thì bây giờ anh em ở ngoài sẽ có một cái mốt như này khi nào anh em bấm bấm như thế này thì anh em sẽ thấy đây rồi để xa thế ba trắng đó à, ba úp đây là lẻ nha anh em một lồng đen lẻ đó cái chén này cũng lẻ khi nào anh bấm nút này nó sẽ mở cái mắt camera này nó tiết kiệm pin cho anh em cực kỳ cực kỳ lâu đó anh em thấy không cực kỳ chuẩn xác nó kích tiết kiệm pin cho anh em như thế nào hồi xưa là anh em lắc cái chén lên là bấm là thấy bấm là thấy đúng không bây giờ nó sẽ qua một cái khiển này một khiển này thì anh em sẽ bấm mở mắt thì nó mới hoạt động còn không mà bắt nó không hoạt động nha pin cực kỳ lâu giữ cho anh em chơi được trên 5 tiếng đồng hồ còn xưa chỉ cần chơi một tiếng là hết pin rồi đó bây giờ thì em nhờ cái mốt này thì anh em giữ được pin được 5 tiếng đồng hồ đó 5 tiếng đồng hồ anh em quýnh là chỉ có bể bể bể xong thôi anh em nha đó đây là anh em kết nối với một người nữa nha anh em nha đó thì bây giờ nhìn này anh em nhìn nè mình sẽ bấm một cái nút này lên và bấm cái này lên đó, để mình đưa sát vào anh em thấy không sắp đôi anh em thấy sắp đôi không đó thì khi nằm không bấm cái khiển bấm lên sau thấy được đó bấm này mở này sấp đôi này anh em đó thấy sấp đôi không cực nét cực căng luôn anh em nha đây sấp đôi rồi anh em thấy không không cần lắc luôn anh em để này bây giờ sẽ bấm lại nha anh em bấm lại cái màn hình này nè bấm lại nè sấp đôi này anh em thấy rõ không rất nét rất căng nha anh em nha sấp đôi rất rõ rồi vui nè nó tiết kiệm pin cho anh em được 5 tiếng anh em quýnh thoải mái luôn đó rồi. anh em quýnh thoải mái luôn anh em nha đó, lắc thoải mái chén cực kỳ đẹp rồi bấm nút khiển lên và bấm đây cách xa được 10 mét nha anh em nha dưới chén này ba trắng anh em thấy không ba trắng lẻ đó ba trắng lẻ thì trồng vị rồi anh em một vị nó tiêu rồi ta Ủa? sao còn Ủa? bốn vị mà sao còn có ba vị ta đây đây nó văng ra đây rồi sorry anh em nha <laughs> sorry anh em đó mình sẽ lắc lại đó làm video mà mình có đôi khi nó sai sót là chuyện bình thường đúng không anh em nhưng quan trọng nhất là cái để anh em nhìn thấy được trong chén nó có gì đó. đây sắp đôi này anh em nó trồng vị anh em rất khó nhìn nha sắp đôi nha đây sắp đôi đó sấp đôi à lẻ lẻ bị trong vị anh em anh em thấy trong vị không mấy chén này thì mình chấp nhận mình ờ, mình thua thì chim nó trong vị mà sao mình thấy rõ được bây giờ mình sẽ bấm lên anh em xem lại nè nó bị trong vị á đó lẻ nè anh em ba đen một trắng nè anh thấy không lẻ đó thấy không cực kỳ rõ anh em nha đó anh em xem video đó không hiểu á hoặc là anh em thắc mắc á thì anh em muốn liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nha mình sẽ tư vấn nha đây lẻ chắc luôn à ba đen một một một một ba trắng một đen nè anh em à, ba ba đen một trắng nè lẻ nè đó cực kỳ rõ luôn anh em đó thì uh, thắc mắc như thế nào thì anh em liên hệ số trực tiếp nè 0898 54311 cường sẽ tư vấn cho anh em thì uh, anh em xem video thấy hay thì nhớ để một like một đăng ký kênh mà mình sẽ có động lực á anh em nha mình sẽ có động lực làm những cái video về các bộ môn mà bịp tất cả các bịp luôn bên cơ sở mình là đầy đủ luôn tài xỉu nè bầu cua nè bài lá nè rồi ờ, sóc dĩa nè đó rất nhiều anh em cứ sao đăng ký kênh đi anh em vào cái kênh của mình đó rất nhiều video mình đã làm về một cô bịp rồi hoặc là tài xỉu bịp bài lá bịp đó bây giờ mình sẽ làm một cái video sóc dĩa cho anh em xem rồi chúc anh em cái năm 2021 này thành công hơn xin chào anh em nhé